chiêu chú nhật anh bảo rằng tuần sau anh không ngủ mong đến ngày được gặp anh bao trong mong chiều chú nhật đã đến rồi trời sao không nắng chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh có xinh không mẹ đời vẫn đổi thay nhưng nay sao quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút trở về qua phố chợ chợt nghe tiếng xe đẹp dãy phố ban đầu em thương phần con gái như hoa mười giờ nở